Lần trước đang tóp mỡ mà quên mất công thức mắm tỏi Đây là công thức mắm tỏi của mình nha Lấy khoảng 2 muỗng canh mỡ mà chắc ra được từ tóp mỡ Hành tím, tỏi băm và ớt băm Mọi người cho vào và phi thơm Chỗ này dễ bị sặc lắm mọi người cẩn thận nha Sau khi phi thơm rồi thì mình cho hai muỗng canh nước mắm Công thức này thì mình dùng mật ong chứ không dùng đường Mình cho thêm một muỗng canh mật ong Có thể thay thế bằng đường nha mọi người Thêm chút xíu bột ngọt nữa cho nó điều vị Ăn cay hơn một xíu thì cho thêm ớt hoặc là ớt bột Rồi bây giờ thì cho tóp mỡ vào và đảo nhanh tay cho nó áo vào hết Vậy là xong rồi đó Tóp mỡ này ăn vặt cũng ngon Mà bỏ vô mì trộn ăn cũng ngon lắm nha Có dịp thì làm thử với Miu Hen với Mi